rồi có cái đàn này nó như thế nào và đây nó là như vậy và hồi là mình sẽ làm cho nó thành mới luôn khách vô nữa em chào sư huynh sư huynh đến ủng hộ ha mời sư huynh chọn đàn đi dạ yên tâm giá là được nhất sài gòn vô thấy cái này thế nào mọi người đấy sửa chỗ đèn cho khách khui cái đèn ra nhìn hết hồn cái đèn này giống như là hang chuột vậy đó Ờ, à, nói chuyện với anh tiếp đi dạ. à, à mấy tuổi xử xử khách mới trước đi khách cũ để sao à, dạ, mới vừa tiếp khách xong đó các bạn mệt dễ sợ mất đi nửa tiếng đồng hồ mà khách vô coi lựa lựa lựa lựa không phải khách sọp khách tươi vô đi mua đàn mà tôi nói thiệt, thiệt luôn mấy bạn chia sẻ luôn để mọi người biết bán đàn không phải là dễ ăn đâu vô hỏi mua đàn đã rồi giờ vô hỏi hỏi quá trời luôn xong nửa tiếng đồng hồ sau đi lựa lựa lựa lựa rồi nói là giờ mua đàn về không biết có đánh được hay không nữa để không biết đi mua đàn để làm cái gì giống như là mình đi học bơi mà vô mình gặp ông thầy nói là không biết có bơi được hay không nữa là thôi luôn đi khỏi học nghỉ đó kiểu như vậy nhiều người khách vui lắm kể thì chia sẻ để mọi người biết hoàng piano shop bán đàn uy tín nhất sài gòn bán giá rẻ nhất rồi và ở đây là bán là đồ chất lượng chứ không phải bán đồ tập nham làm ăn lâu đời lâu dài và có tiêu chuyên gia quảng cáo của thế giới nữa chứ không phải là tiêu quảng cáo bình thường mà là chàng tiên cá được thế giới công nhận nữa đây là làm việc là rất là uy tín giống như đang chùi cái đàn này cho cái chú tổng giám đốc uh, tập đoàn uh, làng nghỉ dưỡng cao cấp ở củ chi đây và khui cái cái đàn này ra là thấy là trời ơi đất cát gì tùm lum rồi lên tổ mối luôn lên tổ mối luôn nha mọi người chùi ra nè ờ, tổ mối mà nó đóng đây dập dập dập luôn nè là cái đàn này để trong khu nghỉ dưỡng mà khu nghỉ dưỡng nó quá là thiên nhiên mọi người ơi và coi như là ở đó là thấy cảnh côn trùng mà trong cây đàn này nghĩa là chỗ đó thiên nhiên phong phú luôn côn trùng vô đây làm tổ luôn mối vô đây làm tổ một dọc ở đây nè mà nãy bạn mình là cầm cái điện thoại đi rồi nên mình không có không có quay được cái cảnh mình mình phải lấy từng cái tổ mối ra cực lắm bán cây đàn lời không bao nhiêu vô làm phiền mà ta đã bán đồ chuyên nghiệp quá rồi vậy các bạn nhớ đăng ký nhấn like ủng hộ kênh youtube hoàng piano để cho ấn tượng hơn xíu để hoàng piano bán đàn đỡ mệt mỏi hơn vô tiếp khách mà người ta không tin tưởng mình thấy quê lắm mấy bạn bán mất thời gian đâu phải làm cho một mình mình đâu ở đây shop là không có nhiều nhân viên có hai người thôi đó phục vụ gì đó bán gì chi phí nó rẻ là như vậy đồ thì chất lượng hàng thì vẫn lấy ở nước ngoài về hàng đi container về giá cả thì giống như mọi nơi thôi chứ đâu có gì đâu rẻ hơn được chi phí nhân viên đó bây giờ ráp đàn vô nè ok hỏi sao không chuyên nghiệp đây là cái đàn ngọc gan gì bạn e 453 e 453 nha mọi người e 453 giờ mình còn hàng mới mình bán giá nhiêu 463 thôi bây giờ hàng này là 463 không không còn hàng mới 100% phần trăm nữa 463 ờ. hết cho là 463 6 triệu 7 triệu 7 còn cái dòng này hết sản xuất rồi nhưng mà ai có thì muốn sửa thì đem lại đây linh kiện đầy đủ lấy đầu tiên hết á lấy của mấy cái hàng hư khác thế vô chứ cũng không có hàng riêng 100% phần trăm mới nữa đâu đây là cũ là cũ mới là mới đâu bán gian dối lừa gạt gì đâu trời vô hỏi hỏi hỏi hỏi thấp thấp mệt làm như đây cùi bắp vậy Đúng không? Đây là nghệ sĩ bán đàn luôn chứ không phải thường Người của công chúng bán đàn mà công chúng thế giới luôn chứ không phải công chúng Việt Nam nữa Teo là làm việc với rất nhiều hãng truyền thông bên nước ngoài đang mời Tony Bơi biểu diễn Một buổi như vậy, một tiếng đồng hồ thôi là mấy trăm đô Giờ đây còn ở Việt Nam dịch Covid này đây phụ anh em bán đàn thôi mà thấy gặp khách thì ứa ghen rồi Làm việc rất là cực cái này bữa nay còn một anh nữa phục vụ nữa Nhưng mà anh ấy đi về quê hát karaoke rồi Anh hiểu Hiểu chưa bây giờ này anh it nè anh à, làm quảng cáo nè anh tu nè mà phải thế chỗ anh yếu luôn <laughs> chào quét nãy giờ cái đèn này đây cái đèn này là của uh, chú tổng giám đốc làng nghỉ dưỡng cao cấp nhìn thấy đẹp quá chú nhận nuôi đáy cá không chú <laughs> cho con thả vài con thú hoang dã lên uh, làng nghỉ dưỡng của chú được không được á được đúng không chú cho con thả vài con thôi kiểu như đáy cá đồ phọc đồ tê tê thôi chú cứ thả ờ, môi trường tự nhiên nó sống không ai làm phiền không có tổ chức bảo vệ động vật nào làm phiền cho nó sống hòa hợp trong thiên nhiên rồi mình cho nó ăn uống bình thường nó có môi trường là nó sống tốt chứ bây giờ thả vô rừng nó bị cạnh tranh nó giết chết cũng vậy mấy cái con thú baby bị bắt làm thú cưng mà cho vô rừng đâu có sống được đâu có cha mẹ dạy dỗ à con ơi con phải ở trong hang khi con ngủ á thì con mà ngửi cái mùi gì lạ lạ là con phải thức dậy liền còn ở chung với con người thì sao bị biến thành thú cưng rồi khi ngủ nó ngủ như chết rồi vậy đó rồi giờ lớn lên thả vô trong rừng đang ngủ là bị con gì nó ăn thịt luôn rồi cũng không biết cách tìm kiếm thức ăn nên những con thú hoang dã mà đã bị biến thành thú cưng là không thể nào mà vô rừng được mà tôi đã nói cách đây là từ 8 năm rồi nó đi nó lại nhiều lắm luôn á mọi người nên bây giờ chỉ có đại gia cỡ chú này thôi mới <laughs> bảo tồn thú hoang dã được <laughs> các bạn thấy shop này bình luận thế nào bình luận viên thế nào mọi người rất là ba chọn đúng không <laughs> shop này bán đèn uy tín mấy năm nay rồi nhiều năm lắm rồi được uh, rất là bạn bè đến đây ủng hộ nói chung là mình là sống rất là chân thành mình rất là vui khi mà mình nói ra mọi người rút kinh nghiệm về mình tại bên mình làm việc thì không có thời gian thật sự là như vậy bởi vì nhiều người tin tưởng yêu quý quá mà đâu có thời gian nên ai đến thiện chí mua thì cứ thẳng thắn mà mua hàng thôi chứ vô mà cứ cà ke dê ngỗng mất thời gian của anh em tụi mình sao quần sao quần sao quần sao quần là chết tụi em tụi em còn phải đi ăn cơm đi vệ sinh nữa chứ anh trời ơi còn phải làm việc cho mọi người nữa chứ vô cái nói nín nội mỗi người tiếp một tiếng đồng hồ vô hả giống như giới thiệu sản phẩm mà thì chết luôn ở đây là người nào cũng hả hai tay mà tới ờ, chục việc lần hai tay à mà quá trời nhiệm vụ để làm ngồi cái miệng để tiếp khách mà kiểu đó nên là chết mà không bán được cái gì là coi toan vệ sinh cho một cây đàn như vậy đấy giờ vệ sinh cái bước tiếp theo nè ở đây rẻ là vậy đó mọi người thấy rẻ là bởi vì không có nhiều người làm giống như ở nhà thôi buôn bán gia đình thôi nhưng mà chất lượng thì như vậy đấy hồi nãy chú đưa cây đèn tới hả trời ơi thấy ghê giờ dạ. yeah. đẹp lên rồi đó y như mới rồi mới 97 phần trăm rồi chùi lên một nước nữa là mới luôn là dao luôn sửa đèn thôi à chứ không phải là gì sửa đèn tân trang đèn nhớ ủng hộ hoàng piano nha nhấn like và ủng hộ kênh youtube nhiều nhiều cho hoàng nổi tiếng để đừng người ta đừng có xem thường hoàng nữa nha mọi người Thank you.